rang như là bạn rang này à, anh em đi uh, đường thì uh, rất là khó khăn luôn qua đây thì anh uh, đi chuyển hàng bị đổ rồi mày quá là không ấy có hàng gì đấy anh ngồi lên xe luôn vâng. cứ ngồi lên đi để mọi người giữ cái này có cái đồ gì nó bẹp không à có xăng may không bị sao đúng không nó chỉ móp thôi anh anh đẩy đẩy cái này ờ, về biết rồi anh biết rồi rồi rồi cứ cho ra em chỗ quay đi, anh nổ máy cho ra xe chỗ cân bằng đi lên Không, anh, anh, anh cho cái cái em lùi lùi cái lại. À, nó lùi lại. cái Vâng. Cháu. Nắng là tiếng rồi. Yên để bây giờ anh chỉnh. Đẩy cho nó về được em. Cho nó về đằng trước này. Trước cái gì? À. Ờ. Không, vâng, anh anh anh đẩy tí hàng trên này thôi. Từ cái thủ. Anh đang vào trong chỗ ờ, thôn ờ, tài lượng 1 để giúp cái gia đình con mũi mà. Mũi á? Mũi, Anh anh à, chữa bệnh thì nó bây giờ bên vâng, vâng. bọn vùng cao họ đang đang đang làm vâng, nha Nó nghiêng à, được anh. Còn bọn anh à, chữa bệnh vâng, không sao là kiểm tra sao. cát cho nhà ấy mà à thế không vâng xe em đang ừ. cát hôm nay trơn quá hết vật liệu bảo là chắc tí nữa mới cho xe lên đường này ờ, thôi anh em nổ máy đi đi cảm ơn nhá ờ, sao đâu ờ, rồi rồi ờ, đi từ từ thôi cái đi đường này rất là khó đi mà rất là vất vả anh em phải tiếp tục lên đường nữa <laughs> tiếp tục lên đường thôi <laughs> được đất rồi tay lái trường sơn à, chị em phụ nữ đấy đấy thấy không mọi người thấy không <laughs> đường à, lên bản vào bản rồi đấy đi cùng với đồng chí Xứng đại diện cho Ủy ban nhân dân xã. À, hôm nay sẽ lên nhà em à, Mủn. À, em có bệnh à, rất là hiểm nghèo, em bị ung thư đường ruột. Cái nhóm thiện nguyện bản em thời gian qua đã giúp em à, mua thuốc để chữa bệnh và cũng cùng chung có một lượng cùng chung là có cái nhóm thiện nguyện là vùng cao là cũng chung tay là làm cho em một cái nhà còn nhóm thiện nguyện bản em cùng mới xa Trường Giang hôm nay đến thăm mục đích là xem em à, tình trạng bệnh đã tiến triển chưa và sẽ có những điều hướng giúp tiếp theo là à, mà trường hợp đầu, tiên là nhóm thiện nguyện bản em biết là qua cán bộ ủy ban nhân xã à, sẽ trao đổi về là nhờ nhóm nhóm đã giúp là trong cái quá trình là nhà em rất là ruột nát nhóm đã trực tiếp lập cái tạm cái máy bạt lên đó những hôm trời mưa gió đó và sau đó là nhóm đã trực tiếp mang thuốc lên để chữa bệnh cho em và trong quá trình đó thì à, nhóm à, thiện nguyện à, tiếng gọi vùng cao là các bạn ấy cũng biết và đã, đã chung tay là hiện nay là làm nhà còn ba các bạn làm nhà và nhóm thiện nguyện bản em sẽ chung tay để chữa bệnh hôm nay mình sẽ cùng Sa Trường Giang lên để cập nhật tình hình mà Sa Trường Giang cũng có tâm nguyện là ừ, đi làm nhiều nơi rồi nhưng rất là yêu quý nhóm thiện nguyện bản em bây giờ Giang cũng là một thành viên của nhóm nên là từ nay những những chương trình mà nhóm thương nguyện bản em làm là Giang à, đi cùng và Giang quay và Giang đưa những bệnh nhân đi à, chữa bệnh thì kính mong tất cả các trường hợp của nhóm thương nguyện bản em hay của Giang thì mong kính mong các mạnh thường quân à, chung tay cùng Giang với cả nhóm thương nguyện bản em chú Phong cùng hành trình mời các bạn lên trên cái, khu vực thôn một này nó rất là khó khăn đường dốc thì chút nữa Giang sẽ quay cho mọi người xem anh nhá Rồi Ờ À này đúng không? Ô đây có sân phơi thoáng phết nhở Chào các cô nhá Chào mấy em nhá À bên này À, à đây là nhà mà bà ấy à? Bà Bà Nhà ông bà À nhà ông bà Có nội hay ngoại Nhà nội À nhà nội à Nhà ngoại thì xa À đi, đang vắng vâng thế là anh chưa Ồ, chào uh, em nhá Đang làm cái gì đấy? Đâu, đánh game À, đánh game à? à. Thanh niên uh, đánh điện tử à? Gần đây không? À, đây em, em mũi đây à? Gần đây không? À. Em mũi nhá ừ đang ở nhà Ê, trồng trồng em mùi đúng không anh Dương? Đây là trồng em mùi à. Anh ờ, nhóm ờ, thiện nguyện bản à, bản em thì từ ờ, những ngày đầu là về cái nhà cũ của em ừ, ấy nhà cũ của em là bây giờ rỡ đi rồi ấy là anh chị nông xứng này là lên đấy là lập nhà cho em mang đồ mang thuốc lên này đó mà anh là kêu gọi ngày đầu tiên hôm nay anh lên mang cho con bánh kẹo mới à, sữa à, sữa à, quần áo đây con con đeo mang đây anh cho thử mặc quần áo của nó đấy rồi à, bệnh tình à, của em mùi thì chỉ có anh Dương Tu Phong mới biết rõ hơn mọi người à, em mùi thì bị ung thư đường ruột thì à, nhóm thiện nguyện mà em với ý định là à, mang em đưa em xuống dưới viện ca để chữa nhưng mà em thể trạng yếu quá nên là nhóm không không dám đưa đi thế là qua biết thời gian nên là có thuốc nam nhóm thiện nguyện mà em đã kết nối thì từ hôm uống cái thuốc đấy em có đỡ thế nào không có khỏe hơn thế nào không ừ, vẫn đau nhưng mà có nhưng là ừ. trong người thì có khỏe hơn một tí không ừ. khỏe hơn một tí à đấy em khỏe hơn một chút thì cái đây nó đào thuốc nó đào thải lâu ấy ừ. em cứ phải kiên trì uống nhá thứ hai là nếu mà em ở trên này không tụng không biết nhưng mà bọn anh thì ờ, cứ nằm thế này mình ờ, niệm nam mô di đà phật tin là mình ờ, sẽ được khỏe mạnh rồi niệm phật em đọc trên mạng em biết rồi đó cố gắng nha em nhở cố gắng em sinh năm bao nhiêu mùi ấy À 98 mùi vẫn còn trẻ này. Ừ. Đây là chồng em mùi Chồng em mùi à? em tên gì nhỉ? Em tên Nhị à? À Nhị à? Ừ. Thôi cố gắng à, động viên chăm sóc vừa nhá Vâng Đi à, bệnh tật này thì dạ, không ai mong muốn mà Vâng Rất là hôm khó anh lên đây xuống đây xuống Đây À. Em để để ngang thẳng cái máy đừng đây đồng chí xứng là từ hôm đầu tiên là lên đây là mang đồ lên lập mà lập bạc mái nhà cho em ở bên kia nhà thì dột hết đây là ở nhà ông bà nội thôi thế còn à, đồng chí xứng này đã mang à, sữa này rồi quần áo rồi là bạc để mang lợp cho em và nhóm chúng bọn em mới ý định là sửa nhà làm nhà cho em nhưng mà ừ. trong cái quá trình đó là rất rất may có nhóm tiếng gọi vùng cao về các bạn đã biết các bạn đã lên bây giờ hiện nay là đang làm nhà một cái quá trình làm nhà ở đây rất là khó khăn phải chở vật liệu lên bằng tractor rất là khó khăn thì nhóm chúng bọn em xin cảm ơn à, ủy ban nhân dân xã đặc biệt là vợ chồng đồng chí xứng và cảm ơn gia đình đã tạo điều kiện uh, giúp đỡ nhóm để giúp đỡ hoàn cảnh em muội này thì uh, cái cái cái thuốc đấy bao giờ hết thì bảo anh nhá vâng uh, em, bảo là em cũng uống nó vẫn đau nhưng mà nó đỡ mệt thêm một tí rồi đây quần áo đây uh, đây là quần áo để tí trên à, quần áo chắc cháu nhỏ đúng không ừ à, như em nhì thì được mấy cháu rồi em được quần áo à, đẹp đây hai gọi điện rồi hai cháu à vâng cháu trai cháu gái à hai đứa gái ạ hai đứa gái ừ. năm nay cháu cả thì bao nhiêu tuổi năm tuổi năm tuổi chưa chuẩn bị vào lớp 1 rồi đấy nhỉ vâng. Ừ. sang năm à sang năm vào lớp 1 như nhì thì em là người đồng bào à, giao đúng không vâng em dân tộc giao à dân tộc giao thế là vợ em bị ung thư này lâu chưa em bị năm nay à mới bị năm, năm nay, nay à. là dính xong là em đưa đi bệnh viện uh, nghĩa lộ à xong đó đi bệnh viện khám xong là ừ. xong là à. cũng được uh, em tiền uh, chuyển ừ. xuống yên bái yên bái à, chuyển yên bái đi bệnh viện ca hà nội à bệnh viện ca em mới bị được uh, hơn năm thôi đúng không vâng ừ rất là thương cho gia đình em nhị em nhị thì cũng ờ, còn trẻ vợ thì ờ, sinh năm 98 này nhị thì chắc là nhị cũng chín mấy đâu quá nhỉ em 96 à, sáu à 96 à tí minh tí còn uh, vợ 98 rất là gầy thương này gọi là anh theo ấy để khám thì bác sĩ bảo là ung thư đường ruột này em vâng, ung thư trực tràng à, ung thư đại tràng ung thư trực tràng à thị tràng à trực tràng trực tràng à, ung thư trực tràng những cái cái thuốc anh mang lên này em vẫn vẫn dùng thì như anh bảo này dùng dùng nhá tức là em chia bữa nhỏ nhiều nhiều bữa chứ không cần phải uống một lúc ví dụ là nó nó ba thìa thì trong quá trình đấy là em cứ chia nhỏ ra lúc nào em, em đỡ mệt em lại uống một thìa thế uống dần dần để cho nó đào thải ra đấy, em đau lắm ừ, đau thuốc nam này thì anh ờ, dương ờ, lấy ở đâu cái này là của thực phẩm chức năng ờ, là của bên được bộ y tế đã công nhận bên là đây các em để đâu đó à. À, cái, cái đấy là được nhà nước công nhận rồi cái đấy là nó thực phẩm chức năng đào thải à. còn em mới kết hợp tập với thuốc nam à, con đây rồi à. ô chú chào con nhá u bà bì con nhỏ hay con gái <laughs> nói được tiếng kinh chưa à, đây, đây, cho ờ, quả cho kẹo cho nhỏ kẹo là tiếng dao là gì em tổ tổ Đấy, ờ. kia, mang... à, đây sữa đây sữa cho cháu rồi ờ, em bóc bóc sữa cho cháu à, bóc bóc sữa nhá ra ra bác mặc cái nào đấy con <laughs> bác mặc cho con dương mặc cho đấy ai ai con em nhỉ à đây đúng rồi à đây bộ bộ này là lúc em à, đi viện thì mới phát hiện bờ vợ là bị bệnh như thế đúng không? Vâng. Ừ. Bác không là viện à, nhé lộ này nó gửi máu xuống à, Hà Nội xong à. em mới biết được kết à. còn khéo. Ừ, người ta kiểm tra xong là người ta gửi mẫu xuống dưới Hà Nội thì em mới biết được kết quả rất là thương à, bị ung thư trực tràng ấy bụng em vợ em là cũng cũng bị to ra ấy nhỉ đúng không Ờ, không sao thôi Động là đau đúng không? Vâng. trước thì uh, vợ chồng là em là ở nhà bên kia đúng không nhỉ? Ở vâng. nhà bên kia đúng không? Hiện tại là đang vâng, uh, ờ, được uh, bên uh, các anh uh, thiên nguyên uh, tiếng gọi vùng cao giúp đỡ đúng không? Làm nhà. Vâng. Cũng rất là may mắn cho vợ chồng em là một là gặp được anh Dương Tú Phong, hai là gặp được nhóm thiên nguyên đàn em. Hiện tại thì anh Dương Tú Phong là đang lấy thuốc nam để uh, chạy cho vợ em uh, ờ, nhịn nhìn uh, chân tay của em ấy gầy này mọi người này nhìn như là còn mỗi da bọc xương đó thế vợ em là có ăn được không hay là mình phải ăn cháo có ăn cơm được không bình thường ăn Uh, ăn cháo gà ăn cháo gà đúng không à. ừ. nếu các bạn xem chương trình hạnh phúc này nhờ chứng tỏ hạnh phúc <laughs> Ờ, rất là thiên thần chung các cháu nhỏ là cũng đáng yêu mà đấy thôi ờ, tí hai chị em chia nhau nhỉ cố gắng ờ, động viên vợ thôi nhỉ biết làm sao được thì cuộc sống mà người với cái bệnh tật này không ai mong muốn cả không mong muốn đến với mình trường hợp mà em đến đến cầm vào đấy cầm vào đây à, cầm vào cầm vào cầm hai tay làm mút mút à, mút xem nào uh, ngon nhỉ. Dạ, <coughs> dạ, cái này vui mổ là được à, một cân hai à. à, bé này mổ à mổ, phải mổ cháu phải mổ ừ. mổ, mổ xong là, là làm nhà cho em dạ. hay là bọn anh lên đây cũng mua quần áo rồi là mua sữa cho cháu để hỏi han tình bệnh tật của em nếu mà đỡ thì xong là anh lại mua thêm thuốc cho yên tâm nhá mình phải vui phấn chấn lên thì nó sẽ chiến thắng hết không lo sợ đâu cái thuốc của anh nó cho em nó đào thải từ từ nên là bình tĩnh không mang hết rồi. Ừ, nó phải theo ờ, theo 5 ờ, tháng thì nó mới dần dần được cũng ờ, ngồi chín rồi nhưng mà bị cả cao gióng luôn à À, nói chung là có bệnh ừ. là vài tiếng phương nhau uhm. cái uh, quan trọng là mùi là em phải cố gắng uh, vì hai hai cháu nhỏ hai con mình này này thế nên mình cố gắng ăn là uh, đừng suy nghĩ nhiều um, suy nghĩ nhiều nó sẽ hại đến uh, sức khỏe uh, tinh thần đấy uh, các cụ hay bảo là chữa bệnh thì mình phải chữa bằng cái tâm trước rồi mới đến thân thể thân và tâm mà nên là nhìn thấy em muội này mình rất là ừ, đồng cảm với gia đình hoàn cảnh của gia đình uh, em muội này Trang cũng uh, hy vọng rằng mọi người được xem được clip này có thể lan tỏa cái sự yêu thương tới được ừ, rất là nhiều người mình cùng chung tay mỗi người một chút người có của góp của có công thì mình góp công mình san sẻ đi thì uh, át hẳn ừ, là cái uh, sự khó khăn của người đồng bào trên vùng cao nhất là các uh, người đồng bào dân tộc thiểu số ấy, có được cái chữ hai là có được cái nền kinh tế nó phát triển ba là giúp được bà con ở trên này là chữa trị những cái bệnh tật nó thuyên giảm à, nó khỏi hẳn thì là cái rất là tốt còn thuốc nam thì giang cũng không rõ lắm đâu chỉ có anh dương tu phong anh mới biết được là thuốc sử dụng như thế nào và liều lượng ra làm sao cho anh mỉ được lâu rồi cho anh dương mình từ lúc bắt đầu ờ, uống thuốc ấy tầm gần hai tuần hai tuần hai tuần à, hôm nọ là lúc hôm mưa rột nhà là cảm tưởng yếu hơn đúng không Ừ. bây giờ dán cao mấy cả uống này anh thấy cũng đỡ đỡ hôm qua thế kia thì thấy gội đầu mà ừ. kia hôm kia xong lại sốt à, sốt bị sốt đúng không sốt là ừ. cả đêm đau à, đúng cái này nó rất là có chịu trực tràng mà nói chung là mình phải đặt trường hợp với mũi mình mới cảm nhận được thì, mình chưa bị thì nó cũng khó lắm nhưng mà cái là hai cháu nhỏ thế là nguồn động viên rồi mũi để em mới à, cố gắng vượt qua cái ngày à, tháng phải cố gắng chịu đựng đấy ở à, đây là nhà ông bà bố mẹ đẻ của em đúng không vâng ừ. ở tạm đây này khi nào xong nhà thì đã chuyển sang đấy có cho các cháu đi nhỉ má có bóc đâu nhỉ Ý, cười rồi, còn bạn cười tinh tinh tinh ừ. cái uh, tương lai của các cháu nhỏ là cái quan trọng nhất không? Để sau này là các cháu uh, học hành này rồi là đi ra ngoài xã hội nhỉ về sau này kiếm cơm giúp bố mẹ nhỉ được các bác ấy giúp ừ. bác ờ, bên tiếng kêu gọi vùng cao và nhóm những người bạn em chung tay giúp đỡ thì được phần nào như thế được như thế biết thế đấy nhỉ